Thiếu tiên nhất anh em sẽ hành nhập số điện thoại này. Anh em lưu ý nhé là chúng ta sẽ nhập thêm cả số 0 nữa nhá, tức là đủ 10 số đấy. Sau đó anh em tạo mật khẩu cũng như là xác nhận lại mật khẩu lần nữa đây Kiếm được mục Enter Captcha thì em sẽ tiến hành nhập dãy số phía bên phải vào này và cuối cùng nhấn vào nút đăng ký này để tiến hành tạo một quả Smart Battery và những ngay 6.000 hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Ok, sau khi đăng ký tài khoản thành công rồi thì em tiến hành đăng nhập như bình thường nhá. Thì sau đăng nhập xong rồi thì đây chính là giao diện trang chủ của app này và anh em quan sát này ở đây sẽ có rất nhiều các mục thì lát nữa mình sẽ chia sẻ chi tiết từng mục cho anh em luôn nha. Kéo xuống tiếp nữa sẽ là trung tâm tiền xu này. Đó, ở đây sẽ có rất nhiều máy để anh em có thể đầu tư, đấy, mua ha. Ok. Tiếp theo thì anh em nhấn vào mục của tôi này, thì em quan sát này, là mình cũng đã nhận 6.000 đồng hoàn toàn miễn phí 100 trăm ha. Và đối với app này là một app đầu tư nên em sẽ tiến hành nạp tiền vào nha. Anh em sẽ nhấn mục trang chủ cho mình này, kế tiếp nhấn vào nạp điện ha, cái chính nạp tiền đấy thì em quan sát này ở đây min nạp sẽ là 200 nghìn nha dù đây mình nạp 200 nghìn thì mình sẽ nhấn chọn vào đây này còn em muốn nạp các mốc khác thì em có thể nhấn chọn vào các mốc tường ha đó rồi ờ, phương thức nạp tiền này ở đây sẽ có ba phương thức là nạp qua ví điện tử Momo hoặc ví điện tử Zalo hoặc là chuyển khoản ngân hàng trực tiếp nhá dù đây mình nạp tiền qua Momo mình nhấn chọn vào Momo này thì cái tiếp đây sẽ có hướng dẫn nạp tiền anh em nhớ đọc cho mình nhá tiếp theo thì em sẽ nhấn vào nạp tiền ngay lập tức này thì nó sẽ là một giao diện chuyển tiền như này ở đây sẽ có nội dung chuyển tiền nội dung chuyển quả của anh em này anh em sẽ nhấn vào copy ở góc bên phải để đây là sao chép nội dung chuyển tiền nội dung chuyển khoản này nhá và chuyển tiền đến số điện thoại này và anh em có thể mở ví điện tử momo của anh em lên và quét mã qr này ha anh em có lưu ý nhá là thời gian thanh toán này là chúng ta chỉ có bằng vài giây thôi nhá đó đang đếm ngược này anh em ạ ok thì đó là cách nạp tiền vào app này cực kỳ đơn giản đúng chưa ạ tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục đơn hàng nhá anh em bấm chọn này rồi thì ở đây thì hiện tại mình chưa thuê sản phẩm nào cả thì mình sẽ nhấn vào tôi muốn thuê này. Ok từ lúc này lại quay về trang chủ, anh em sẽ kéo xuống này. Đó ở đây sẽ có rất nhiều máy thuê. Đó ví dụ như máy đầu tiên nhá, em quan sát này, máy này có tên là FTG01 và thời gian thời hạn thuê của chúng ta là 100 ngày. Và tổng thu nhập khi chúng ta thuê máy này sẽ là 1 triệu ha. Chi phí thuê chỉ là 200.000 đồng và lợi nhuận chúng ta thu được là 5%. Anh em muốn ờ, thuê thì em nhấn vào cho thuê ngay này. Đó, sau đó em sẽ nhấn vào mua hiện tại thì mình chưa đủ tiền nên mình chưa thuê được ha rồi kéo xuống tiếp này ở đây sẽ có máy STG02 đó thời hạn thuê là 100 ngày và thu nhập hàng ngày của anh em sẽ là 27.500 tức là tỷ lệ lợi nhuận lãi suất của anh em là 5,5% chi phí thuê sẽ là 500.000 ha tổng thu nhập sau 100 ngày sẽ là 2 triệu 750 nghìn đó kéo xuống tiếp nữa sẽ là máy STG03 rồi G04 G05 này đó và cuối cùng là ST5G B04 nhá thời hạn thuê là 50 ngày chi phí thuê là 40 triệu anh em nha thu nhập hàng ngày sẽ là 6 triệu này tổng thu nhập anh em thu được sau 50 ngày sẽ là 300 triệu tức là lợi nhuận đây là 15% cực kỳ ngon luôn anh em ạ anh em nào mà có số vốn nhàn rỗi mà không dùng đến đấy anh em có thể tham cả ha tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục chính giữa này này đó thì đây là mục ờ, giới thiệu bạn bè nhá ở đây sẽ có mã QR cũng như là mã mời của anh em và link giới thiệu của anh em này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 và phí rút là 0% tức là anh em rút tiền hoàn toàn bị phí luôn em nha cũng như là điểm danh hàng ngày anh em sẽ nhận được 600 đồng và mỗi người anh em giới thiệu thành công anh em sẽ nhận ngay 9.000 đồng luôn nha tức là doanh thu ổn định hàng ngày sẽ là 5 cho đến 12 trăm này mình thấy cũng khá ok này anh em ạ tiếp nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục độ nha đó thì đây sẽ hiện lên tổng số giới thiệu tổng khuyến mại cũng như là số lượng à, giới thiệu hàng ngày khuyến mãi hàng ngày này ok cũng như là chi tiết độ anh em có thể quan sát thấy nha nhận 12% khi nạp tiền ở cấp độ 1 này, 7% đối với cấp độ 2 và 1% đối với cấp độ 3 anh em nhé. Tặng kèm được tặng ngay sau khi à, người giới thiệu thanh toán không phải đăng ký 9.000 Việt Nam đồng cho mỗi lần giới thiệu hợp lệ anh em nhé. Ok, tiếp theo nữa thì à, để rút tiền thì em sẽ tiến hành à, thêm thẻ ngân hàng cho mình nhá. Anh em nhấn mục của tôi này, sau đó nhấn tài khoản ngân hàng ha. Ở đây thì em sẽ tiến hành nhập tên chủ tài khoản này, nhớ viết in hoa không dấu và trùng với tên chi thẻ ngân hàng của anh em nhé. Sau đó em sẽ nhập số tài khoản rồi chọn ngân hàng này ở đây thì sẽ có rất nhiều ngân hàng hỗ trợ cho anh em nha anh em sẽ tiến hành chọn ngân hàng phù hợp tiếp nữa thì em sẽ nhập mật khẩu đăng nhập và cuối cùng nhấn vào gửi đi để tiến hành thêm thẻ ngân hàng nhá đó ngoài ra ở đây sẽ có hướng dẫn nạp tiền vui lòng nhập 3 thông tin sau để thuận tiện cho việc ừ, rút tiền của bạn đó ngoài ra anh em có thể tải xuống ứng dụng về sử dụng trên điện thoại của anh em nha rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ chia sẻ review cho anh em mục rút tiền này đó thì đây anh em có thể đọc này là giới hạn rút tiền min rút đây là 50.000 đồng ha và anh em có thể rút 24 trên 7 tức là rút auto tự động 24 trên 7 luôn nha thời gian thẩm định trong vòng 24 giờ này không có phí xử lý tức là anh em rút tiền hoàn toàn miễn phí luôn anh em nha rồi thì ok như vậy là Hoa Xe đã chia sẻ giới thiệu cũng review cho anh em app kiếm tiền Smart Battery này để có thể nhận ngay 6.000 đồng hoàn toàn miễn phí và mỗi lượt giới thiệu thành công hợp lệ anh em sẽ nhận ngay 9.000 đồng và điểm danh hàng ngày em sẽ nhận ngay 600 đồng cũng cực kỳ cũng khá ngon đúng không anh em